vậy tiền là gì các anh chị ngày xưa người ta định nghĩa tiền nó là vỏ sò chỉ cần có vỏ sò là đi đổi được hàng hóa rồi và sau này thì sao à nó có bảng vị vàng có nghĩa là tiền nó là vàng là những cái đồng vàng và chỉ cần ai có vàng thì có thể đi mua sắm mua nhà mua đất mua cửa cách đây vài chục năm á đất đai nhà cửa của chúng ta tính bằng bằng gì à? cây vàng bao nhiêu cây vàng miếng đất đó và ngày nay thì sao anh chị tiền đôi khi còn được định nghĩa là crypto nữa là những đồng sò đồng coi những đồng coi điện tử có thể được xem như là tiền và quy đổi ra thành tiền mà tiêu sắm ở nhiều quốc gia bây giờ đi uống cà phê có thể trả tiền bằng bitcoin rồi các anh chị à mua sắm đồ đạc bằng bitcoin người ta đã người ta đã chấp nhận nó rồi tiền là gì tiền là giấy đúng không các anh chị hay là tiền người ta định nghĩa nó là gì là trung gian để trao đổi tiền là vật chất nhiều người nghĩ tiền là phù du tiền không là gì cả có nhiều người nói rằng tiền nó rất bạc tiền rất bạc nha các anh chị đến khi nào mà chúng ta liên quan mối quan hệ mà liên quan vấn đề về tiền bạc đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được lòng người rồi nhiều người nói rằng tiền nó chính là gốc rễ của tội ác tội lỗi sinh ra từ tiền xin thưa xin thưa các anh chị tiền không phải là cái tạo ra tội đâu các anh chị ạ à. mà thiếu tiền mới sinh ra tội ác mới tạo ra tội lỗi các chị có đồng ý với Kim về điều đó mà tiền nó không có sai chẳng qua khi mà chúng ta thiếu tiền thì chúng ta buộc phải làm sao và làm những cái điều không đúng tiền không phải là gốc của tội lỗi mà thiếu tiền mới là sao là gốc rễ của những cái tội lỗi những cái điều tiêu cực tuy nhiên nhiều người nghĩ rằng á tiền làm thay đổi lòng người thì điều này không biết có đúng không thì lát nữa đây Kim sẽ chứng minh cho các anh chị về điều này vậy đối với các anh chị tiền là gì comment xuống bên dưới đối với tôi tiền là gì tiền là gì các anh chị chấm chấm chấm tiền là vàng tiền là bitcoin tiền là giấy tiền là lá mít đối với kiên anh chị à đối với kiên tiền chính là ân nhân tiền chính là quý nhân trong cuộc đời của chúng ta chừng nào mà chúng ta không biết ơn và xem tiền là ân nhân thì chừng đó chúng ta vẫn cứ nghèo khó Kim chắc với anh chị về điều đó luôn bởi vì sao tiền cho chúng ta đồ ăn chúng ta mua được đồ ăn là nhờ vào tiền chúng ta có quần áo mặc là nhờ vào tiền chúng ta có nhà cửa là nhờ vào tiền chúng ta có cuộc sống hạnh phúc tiền nghi đầy đủ cho con được đi học giáo dục cho ba mẹ mọi người xung quanh của chúng ta được đi khám chữa bệnh mua thuốc thang thì cũng đều cần phải có tiền và 90% những ước mơ trong cuộc đời của chúng ta đều có thể mua được bằng tiền như là ước mơ có căn nhà ước mơ có chiếc xe hơi ước mơ đi đi du lịch ước mơ cho con đi du học ước mơ cho ba mẹ được sung à, túc thì những ước mơ đó 90 phần trăm đều phải có tiền các anh chị có đồng ý với con Kiên về điều đó không ạ các anh chị có đồng ý với Kiên rằng tiền là ân nhân không ạ nếu như các chị đồng ý thì comment xuống bên dưới tiền là ân nhân